Thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là những phần nhận định, phân tích và soi kèo trận U22 Singapore gặp U22 Việt Nam diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 3 tháng 5 trong khuôn khổ bảng B vòng loại SEA Games 32. Không thực hiện chính sách nhập tịch, bóng đá Singapore đã trở lại với thực tại yếu thế ở khu vực Đông Nam Á. Trước thềm SEA Games 2023, Singapore đã tổ chức giải Million Cup 2023 để đánh giá năng lực của đội U22 nước này. Và thực tế, đoàn quân của luyện viên Philip A không cho thấy được tín hiệu lạc quan nào khi đã để thua cả U22 Campuchia lẫn U22 Hồng Kông trong cả hai trận đấu ở trận gia quân tại SEA Games 2023. Tất nhiên là U22 Thái Lan là ứng cử viên nặng ký cho huy chương vàng. Vì thế một trận thua với cách biệt không quá lớn là chấp nhận được. Để U22 Singapore hy vọng vào một kết quả khả quan ở những trận đấu tiếp theo. Cũng cần phải nói thêm rằng bộ tứ phòng ngự gồm hậu vệ phải Bin Mamadou, cặp trung vệ Andrew và Kieran cũng như là hậu vệ trái Adam Repdi bọc lót cho nhau là không tốt, tạo được khoảng trống cho U22 Thái Lan ghi bàn. Ở hai bàn thua đầu tiên thì U22 Singapore thất bại trong các pha chống bóng bổng và phối hợp bật tường của đối thủ. Trong lúc đó, khả năng tấn công của U22 Singapore là không đáng ngại. Bàn thắng duy nhất của họ chỉ đến từ lỗi của thủ môn U22 Thái Lan. Cho dù có chọn được 3 điểm trong ngày giao quân, song màn trình diễn của nhà vô địch hai kỳ SEA Games gần nhất là hết sức nhạt nhòa. Cụ thể, những chiến binh sao vàng của chúng ta có chiến thắng 2-0 trước U22 Lào trong trận đấu đầu tiên của bảng B. Các pha tổ chức hãm thành lại chưa được có sự dính kết cao nên cũng không có khó để cho U22 Lào hóa giải. Hai tiền vệ trung tâm thì vẫn chưa kiểm soát được tình hình để có lúc khiến cho không thành của U22 Việt Nam rơi vào thế trao đảo. Khả năng tấn công biên trái vẫn chưa thực sự hiệu quả khi rất ít tạo được những đường truyền hay là khuấy đảo được hàng phòng ngự của U22 Lào. Đây là một trong những vấn đề cần phải điều chỉnh nhất của U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U22 Singapore. Cho dù cũng có thể là huấn luyện viên Chosir không đánh giá quá cao U22 Lào, cho nên chưa bung hết những quân bài chủ lực vốn có. Nếu xét một cách tổng thể, U22 Lào là đội bóng có lối chơi rõ nét hơn với những cơ hội ăn bàn 10-10. Song may mắn lại không mỉm cười với họ. Tất nhiên là giải đấu chỉ mới bắt đầu với U22 Việt Nam và vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện lối chơi lẫn tâm lý thi đấu. Trở lại với lượt trận thứ hai bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Choi sẽ có trận đấu trước U22 Singapore và 3 điểm thuộc về những chiến binh sao vàng là kết quả có thể dự đoán trước. Để so về đẳng cấp cũng như là kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc thì U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn so với U22 Singapore ở trong cuộc đối đầu này. Nhưng rất có thể đây sẽ là một chiến thắng với một tỷ số cách biệt tối thiểu. Nên nhớ, dưới thời huấn luyện viên Philip Chausier, U22 Việt Nam cũng chỉ thắng đúng một lần và có tới 5 thất bại. Với phong độ bất ổn kể trên, người hâm mộ sẽ phải cân nhắc khi đặt niềm tin vào U22 Việt Nam. Đáng chú ý, ở lần gần nhất đụng độ U22 Singapore. U22 Việt Nam phải rất vất vả mới có thể thắng được tối thiểu là 1-0. Những thông tin về lực lượng của hai đội. Ba con trai của huyền thoại bóng đá Singapore là Fandi Ahmad đang trở thành dương cột của bóng đá đảo quốc sư tử. Trong khi đó, Ihan Fandi vẫn đủ tuổi dự SEA Games 2023. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng đầu gối hồi đầu năm 2023 đã khiến tiền đạo 20 tuổi này không thể hiện diện trong đội hình của U22 Singapore. Mất đi chân sút chủ lực này là một thiệt hại vô cùng to lớn đối với đội bóng đảo quốc sư tử. Không có sự phục vụ của Inhan Fandi, huấn luyện viên Philip A đành phải kỳ vọng vào những cầu thủ đã từng tham dự SEA Games 31 ở Việt Nam như là Jordan Emawiwi hay là Haihi Stewa hoặc là Jared Gallagher. U22 Singapore thường chơi với sơ đồ là 4-5-1 khi mà Razak giữ vai trò là tiền đạo cắm. Còn tiền đạo cao đến 1m95 là Jordan được đẩy ra đá vị trí tiền vệ biên trái nhằm phát huy tốc độ và sức mạnh của cầu thủ gốc Nigeria. Tuy tập trung số đông ở trung tuyến nhưng U22 e Singapore vẫn lép vế so với U22 e Thái Lan về khả năng kiểm soát bóng dẫn đến sức ép cho hàng thủ là khá lớn. Trong đội hình hiện tại của Việt Nam thì 7 cầu thủ gồm Văn Trần, Tiến Long, Duy Cương, Tuấn Tài, Công Đến, Văn Đô và Văn Từng đã từng giành huy chương vàng SEA Games 2021. Trong đó thì Tiến Long, Duy Cương, Tuấn Tài, Văn Tùng cùng với Văn Cường, Quốc Việt, Xuân Tiến, Quang Thịnh, Ngọc Thắng và Minh Trọng đã giành chức vô địch U23 Đông Nam Á tại Campuchia ngay tại sân Hoàng Tử mà U22 Việt Nam đang thi đấu. So với trận gia quân gặp U22 Lào, U22 Việt Nam có thể có một vài điều chỉnh khi tung ra sân những cầu thủ có lối chơi hiệu quả và nguy hiểm hơn. Đơn cử như là Văn Khang, cầu thủ có khả năng tạo nên đột biến trong vai trò của một tiền vệ cánh trái, hoặc là Xuân Tiến, người cũng đảm bảo cho khả năng kiểm soát bóng cũng như phát động tấn công ở giữa sân tốt hơn. Về đội hình dự kiến của U22 Singapore và U22 Việt Nam. U22 Singapore, các cầu thủ Ajin, Adam, Kieran, Bin, Andrew, Hahi, Jared, AJ, Nicky, Jordan và Rasak. U22 Việt Nam, các cầu thủ dự kiến Văn Chuẩn, Duy Cương, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Văn Khang, Xuân Tiến, Đức Phú, Văn Cường, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Sơn Tùng. Nhận định về kèo châu Á Việt Nam đang phải trải qua quá trình đầy khó khăn để giành lấy tấm huy chương vàng SEA Games 32. Với nhiều thắc mắc từ người hâm mộ, đội bóng của huấn luyện viên Chaucer đã gặp không ít khó khăn ở trận giao hữu trước đó, khiến cho sự hoài nghi của người hâm mộ lại càng lớn hơn. Trận đấu với Uruguay e Lào cũng không dễ dàng và chỉ nhờ sự tỏa sáng của các cầu thủ, đội bóng mới có được 3 điểm trọn vẹn, tạm đứng thứ hai ở bảng B, kém U22 Thái Lan ở chỉ số phụ. Huấn luyện viên Chaucer cũng gây bất ngờ khi chọn đội hình xuất phát và những cái tên tốt nhất sẽ được thử sức ở trong cuộc đấu sắp tới. Tuy nhiên, lối chơi của U22 e Việt Nam vẫn chưa đủ để đem lại sự an tâm cho người hâm mộ. Cho dù đã ghi được hai bàn thắng, nhưng khả năng tận dụng cơ hội triệt để cũng là vấn đề đối với các chân sút lúc này của U22 e Việt Nam chúng ta. U22 e Singapore đã có một màn khởi đầu không tốt tại SEA Games 32. Đội bóng đã phải đối mặt với U22 Thái Lan và nhận thất bại với tỷ số 3-1. Đội bóng được huấn luyện viên Philip A dẫn dắt và chơi rất phụ thuộc vào chân sút Akem, người đã ghi được 5 bàn ở trong 8 trận tại giải vô địch quốc gia Singapore. Đội bóng đào quốc sư tử cũng không nhận được sự đánh giá cao trước SEA Games 32 diễn ra. Đội bóng này đã thua cả U22 Campuchia lẫn U22 Hồng Kông tại giải Million Cup 2023 diễn ra vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, tinh thần không bỏ cuộc của đội bóng được đánh giá cao ở trận đấu gia quân. Việt Nam và Singapore đã gặp nhau nhiều lần trong lịch sử bóng đá. Tuy nhiên thì đội tuyển Việt Nam đã thắng nhiều hơn, đặc biệt là trong lần đối đầu gần nhất vào năm 2022 trên đất Campuchia. U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Singapore với tỷ số 7-0. Do đó mà với tỷ lệ kèo châu Á là âm 1.75 cho Việt Nam ở trận này. Các chuyên gia nhận định với cờ đầu suôn sẻ giúp cho Việt Nam hứa hẹn sẽ có thêm chiến thắng ấn tượng hơn ở lượt đấu thứ hai. Nên chọn U22 Việt Nam. Nhận định về kèo châu Âu và cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên khi các nhà cái châu Âu đánh giá cao tuyển U22 Việt Nam hơn đội khách Singapore khá nhiều ở trận thứ hai. Điều này là dễ hiểu bởi vì U22 e Việt Nam dù sao vẫn đang là đương kim vô địch của giải đấu năm nay và vẫn mạnh hơn đối thủ về bóng đá. Điểm ăn tiền của U22 e Việt Nam đã nói lên nhiều đó với chỉ vẻn vẹn là 1,25 cho họ. Trong khi tỷ lệ ăn cửa đội khách Singapore thì lên tới là 11.50 và cửa hòa đang là 5,50. Vì thế mà lựa chọn U22 e Việt Nam ở kèo châu trận này là quá dễ hiểu và cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì. Trong khi đó, Mức kèo hiệp 1 vẫn đánh giá đội tuyển Việt Nam trong việc giành chiến thắng rất cao với chỉ 1,44 tỷ lệ ăn tiền. Kèo hòa hiệp 1 đang là 3,10 và cửa đội khách Singapore lên tới 9,00. Dẫu biết rằng Singapore không phải là đội tuyển yếu, nhưng nếu so với đối thủ của họ trận này thì vẫn còn nhiều sự chênh lệch. Nhìn chung, U22 Việt Nam có thể sẽ áp đảo hoàn toàn U22 Singapore ở cả thời gian đầu trong hiệp 1 này. Do đó mà theo giới soi kèo thì với tinh thần đang lên